Kênh bóng review những thú vị trong cuộc sống xin chào các bạn. Để thử nghiệm những cú cắn của động vật nào là đau đớn nhất, hay anh vua lì đòn quyết định tự mình thử nghiệm để có thể nói cho mọi người biết cảm giác khi bị cắn như thế nào. Và hôm nay hai anh quyết định cho con rết để cắn mình. Rết là tên gọi tiếng Việt của một nhóm động vật chân khớp thuộc lớp chân môi Chilopaosa trong phân ngành nhiều chân Miziapaosa. Rết là động vật chân đốt có lọc độc săn mồi, ăn thịt hầu hết các động vật không xương giống khác. Một số loài có thể tấn công và giết chết các loài động vật có vú nhỏ, rơi và động vật lưỡng cư, rắn. Nhiệt độ cao và mưa là môi trường thích hợp cho sự phát triển của loài rết động vật không xương sống này khi bị nó cắn sẽ gây ra chóng mặt, đau dữ dội và các triệu chứng khác, trong một số trường hợp thậm chí gây tử vong. Không biết mọi người có sợ loại sinh vật này chứ mình nhìn thấy thôi đã sợ rồi. Ông vua lì đòn có cảm giác đây sẽ là lần trải nghiệm tồi tệ nhất mà anh ta sẽ trải qua hai người vào trong rừng để tìm kiếm loài động vật này. Hai anh lật quả dừa khô lên thì quả nhiên phát hiện một con rết khổng lồ. Anh dùng nhánh tay định bắt thì suýt nữa bị nó cắn cho. Thấy vậy anh bạn đã dùng cái kẹp bắt con rết và bỏ vào chai nhựa. Nhìn hai anh bắt thấy cũng giống mấy anh em chuyên săn rết ở Việt Nam nhỉ. Hai người cần bắt thêm một con nữa và rất nhanh đã phát hiện thêm một con dưới gốc cây. Con này còn to hơn con vừa mới bắt được. Giờ thì đã đến lúc để biết cảm giác bị cắn như thế nào. Hai người quay trở lại doanh trại để chuẩn bị thử nghiệm. 他请求送到了罗布的手臂上。罗布吓得直接把手臂抽。Có lẽ do quá nôn nóng mà anh bạn liền gắp con Zed đã tính thả vào tay vua lì đòn do chưa chuẩn bị tinh thần nên đã né tránh. Sau khi đã chuẩn bị xong người bạn đã đưa con Zed lên cánh tay của anh ta. Cái hàm răng và độc độc của con Zed đã làm anh ta đau đớn, nhìn cái biểu cảm của anh ta thì có thể hiểu cảm giác đó phê như thế nào. Sau khi lấy con Zed ra cánh tay anh ta để lại hai dấu răng chảy máu, anh ta nhảy lên ôm đầu gào thét, người cảm thấy nóng lên, nhìn gương mặt anh ta trở nên nhợt nhạt. Bác sĩ vội vàng tiến đến kiểm tra xem có dấu hiệu sinh tồn trên cơ thể anh ta. Rất may anh ta không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết đau vẫn còn kéo dài. Có qua thì cũng có lại giờ đến lượt anh bạn thử nghiệm để biết thế nào, anh bạn có vẻ hồi hộp, anh hít sâu để lấy can đảm, anh ta gấp con rết ra nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cho nó cắn, anh bạn không dám nhìn vào. Ôi trời ơi, cái biểu cảm đau đớn của anh cũng không thua ông kia, đến ông bác sĩ đứng kế bên cũng há hốc mồm, một cảm giác rất số mốt. Có bạn nào đã thử cảm giác đó chưa hãy comment cho mình biết nhé. Máu tươi từ vết cắn tuôn ra, khiến anh đứng ngồi không yên, người thở dốc, bác sĩ vội vàng kiểm tra nhịp tim của anh ta tăng hơn 120 lần trên phút, có chỉ số khác đều bình thường